quyết tâm từ xa đi dịch Traore khả năng là Paloa sẽ bị danh hiệu Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta đã có mặt tại sân vận động Pierre Moroy tại thành phố Lille của nước Pháp và trước mắt chúng ta ngày hôm nay sẽ là trận đấu giữa đội đương kim vô địch của Ligue 1 Lille và các vị khách Nantes trận đấu trong khổ vòng đấu thứ 15 của giải hạng nhất Pháp mùa giải 2021-2022.